là người mau thích về Một bé mất ta bánh Vinamilk mắt sáng dáng cao dồi dào năng lượng Tặng ngay miếng giúp hình trong mỗi lúc sữa Vinamilk Sưu tập ngay đấu trường La Mã, đền Taj Mahal, nhà hát concert Sydney và những kỳ quan khác Để có trọn bộ 30 kỳ quan thế giới tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh tùng dinh dinh cắt tùng dinh dinh em tặng lồng đèn sáng tạo khi mua bốn lốc sữa chua ngon vinamilk sữa chua ngon vinamilk tặng lồng đèn xinh cho bé